tiên có vừa mới học yoga xong ngày hôm nay thì tiên rất là nhiều việc cho nên sáng giờ không quay được cho mọi người cái gì hết tóc là bù xù luôn nè nhưng mà bây giờ thì tiên ờ, vừa mới làm xong rồi và bây giờ đang là 6 giờ rưỡi tối thì ờ, sẽ đi về ờ, bởi vì là tối hôm nay tiên có hẹn đi ăn với mẹ là sẽ đi ăn và uh, tối về nhà thì tiên có hẹn với Kyle nha Kyle ở nhà tiên cho nên là yeah, bây giờ tụi mình đi ăn thôi thấy là bây giờ tụi mình ờ, vừa mới coi kiểu World Cup của mọi người thì uh, dạo gần đây thì ờ, Tiên vừa mới tạo được chiếc tivi Ta-da, đang đọc Blackpink nè mọi người gì <laughs> đang tạo được một cái tivi mới à, là tivi của nhãn uh, Kuka Kuka tại vì tiên là một người rất là hay coi tivi cho nên là tiên uh, lâu lâu hay nghía mấy cái tivi mới vì hiện nay tạo được một cái tivi uh, màn hình led 65 inch này thì cái tivi này á, là tivi mới nhất với hệ điều hành Google nha mọi người là TV 65 inch 65i 72 của nhà Kuka à, thì mọi người thấy đây là một cái màn hình led rất là mỏng mọi người à, với 8,29 megapixel với cái màn hình này á, là màn hình Ok thì cái màn hình này á, là màn hình 8,29 megapixel nha mọi người với chất lượng hình ảnh á, là HDR10 và H HLG luôn cái điều khiển này cũng là một cái điều khiển kháng khuẩn luôn cho nên là tiên uh, rất là an toàn cho người sử dụng đúng rồi á này có dạ, chống virus luôn á ý là ví dụ như ví dụ như em có virus đây mà em đưa qua cho anh thì cái này nó sẽ tự nó cleanse nó nó có ghê vậy ờ yeah đúng rồi cái này thấy đúng anh đúng. ờ là không bị gì hết không sao không bị gì hết luôn ờ, đúng rồi hay lắm mọi người và có một cái khá là hay ở cái tivi này một cái á, là cái ánh sáng xanh của nó mọi người nó rất là thấp luôn nó thấp hơn những cái tivi kia rất là nhiều và một điểm mạnh là ờ, nó sẽ tự động thay đổi ánh sáng dựa vào khi mà mọi người xài đúng rồi khi mà mọi người ừ. xài giống như buổi sáng hoặc buổi tối giống như uh, mọi người như cao mà thích xài tivi buổi đêm á hay là hay coi phim đêm á ừ. thì cái tivi này á nó được một cái là nó sẽ tự động điều chỉnh cái ánh sáng xuống đúng để rồi. cho phù hợp với mắt của mình để cho mắt mình nó không bị mỏi ừ. nên quá hợp lý luôn giờ còn coi với lại anh có bị mổ mắt nữa cho ừ, nên anh rất là yếu yeah. cho nên là là nên... kiểu rất là phù hợp cho những cái người mà mắt yếu uh, như bác của Kyle luôn nên, đó lý do sao tôi mua em ăn canh ủa cho gì thì xài chung còn ví dụ như tuần mình gỡ mình xài xong mình gỡ ra mình à, đưa à, nhau tuần tuần em đưa qua cho anh Đúng anh coi xong anh đưa ngược lại cho Chính em xác. rồi và thêm một điểm nữa khá là hay là cái tivi này nó có khá là nhiều những cái ứng dụng khác nhau à, nếu mà mọi người như kiểu mà thích coi Netflix á YouTube này nọ mà muốn nhấn nhanh á ở đây nó có hết luôn ừ. nên cứ như kiểu nào cũng coi YouTube cứ mà qua YouTube liền đúng không thấy chưa youtube rồi đó một điểm khác mà cao cũng khá là thích là vì cái tv này nó có thể điều hành google ừ. nên mọi người biết là nó có thể làm tất cả mọi thứ luôn mọi người nói gì nó đều hiểu hết luôn nên ví dụ như giờ cao cũng giúp mọi người coi nè play football okay here's what I found on YouTube đó đó nè play soccer Here's what I found on YouTube. Đó, là nó sẽ hiện ra cho mọi người coi cái gì liên quan tới soccer. Thì đối với cái sử dụng voice control mọi người mọi người không cần cầm cái điều khiển lên luôn, mọi người nói bình thường Google vẫn có thể nghe và assist mọi người luôn. Cho mình rất là cool luôn nha. Ví dụ như tiên bỏ cái uh, phone của tiên vào và tiên quay phim lại thì nó sẽ không có bị cái lằn lằn cái đường á thế cho nên là mọi người quay thoải mái luôn mà không có sợ bị lằn hay là vệt gì hết cho nên là uh, mỗi, những cái tivi còn là xưa tiên có bỏ và tiên quay hay up story nọ thì nó bị lằn lằn tiên rất là ghét và tivi này không hề bị luôn nha mọi người rất là cool À, thì cái tivi này á, còn có một cái nữa là cái uh, âm thanh của nó là Dolby Digital 8.1 cho nên là nghe giống như là âm thanh ở ngoài rạp luôn wow. rất là hay ờ, uh, hay vòm á vòm á anh vòm sao em vòm, vòm á âm thanh vòm á dù anh nghe anh nghe là sexy Wow <laughs> Tuyệt vời quá mọi người ờ, Đồng thời á, nhà Tiên á, anh Tiên và ba Tiên rất là thích coi ca cộng Cho nên là ừ. ở đây nó có gắn kết nối ờ, với lại cái gói ca cộng nữa Nên là mọi người nào mua mà kết nối thì coi là không tuyệt luôn. vời luôn à, Coi World Cup được luôn Đúng, chính xác Wow, trời rất là thích World Cup luôn á mọi người ừ. Ừ. Anh thích đội nào nhất? <laughs> cái gì? Đội Việt Nam Ủa Việt Nam gì có trong World Cup? Thôi nói chứ đồ thích á, là đồ thích đội ờ, Spain nè, Bồ Đào Nha mọi người Spain là Tây Ban Nha mà Lộn Tây Ban Nha <laughs> Tây Ban Nha nào, Hôm nay đá trận nào đó? À em hỏi anh cái này dễ quá Mọi người có biết hôm nay trận nào đá không? Nếu mọi người biết thì cứ comment ở dưới cho Cao Nghe là biết rồi mọi người Biết okay. cái gì Cao biết mà Cao rất là thích coi đá bóng luôn Ok mọi người bây giờ thì tụi mình sẽ tiếp tục coi uh, những cái video trên Youtube nha Tại vì ừ. Tiên nghĩ là Cao không thích bóng đá lắm Ờ Cao chỉ thích coi Tiên nhảy thôi À đương nhiên quá đi nhưng mà lâu lâu coi lâu lâu tiên có câu đó không là tiên kêu gọi coi trúng ừ, tiền ok em hello mọi người hôm nay là ngày chủ nhật và tiên đang ở nhà nguyên mình sắp quay một cái chương trình podcast uh, sẽ được post trên uh, youtube của nguyên sớm nha mọi người nên là mọi người hãy uh, đợi nha còn nguyên nguyên nói sơ sơ về chương trình này có khách mời nào nguyên hiện tại thì ba tập đầu mình cái này là không có theo thứ tự bây giờ mình không biết cái tập mình quay là thứ mấy ừ. nên là sơ sơ là có tiên có cầu ừ. Ờ, chị theo em tên là chị quỳnh lan di ừ. và anh andrew cũng anh Jura Han nha mọi người nên là những cái tập nó sẽ à có Quỳnh Thí có Tây nữa à, có Quỳnh Thí không Quỳnh Thí không yêu à, Quỳnh Thí không... là tập sau sau à Quỳnh Thí không có gì thì rất là nhiều những nhân vật hot cho nên là mong là mọi người sẽ ủng hộ cái podcast này của Nguyên nha à, video này sẽ lên trước podcast của Nguyên cho nên là mọi người hãy đón chờ những cái episode sắp tới mọi người hôm nay có hai khách mời đặc biệt nữa Bacon và Bella ăn đi con đây nè đây nè đây nè quỷ này nè quỷ hoài lắm quỷ này quậy nhất nè đúng không phải không đuôi vô liền sợ liền Dun dun dun dun! khỏe mọi người con bacon ngoan lắm ổ lộn bé là ngoan lắm đúng bé là ăn đi con chia bánh của tao sao lại chia bánh của cô Thank you và hôm nay là thứ tư à, thì mọi người có thấy video trước thì tiên có đi revolution à, rất là vui nhưng mà cũng rất là đau cổ bây giờ là phải hai ba ngày sau cái cổ tiên nó mới bình thường nữa mọi người tại vì tiên quậy dữ quá nhưng mà bây giờ tiên đang ở công ty đang đi làm tiên đang ăn mì gói đó mọi người thì uh, bây giờ ở The Space thì đang có rất là nhiều chương trình lát nữa tiên xuống thì sẽ hình như trên YouTube tiên chưa có show around the space uh, mà chi tiết cận cảnh cho mọi người á nên ngày hôm nay tiên sẽ uh, cho mọi người biết có những cái chương trình này đang ở đây mà rất là uh, rất là nhiều chương trình vui luôn á mọi người nha từ văn phòng của tiên mình sẽ đi xuống từ tầng văn phòng của tiên sẽ là tầng trên cùng nha mọi người đó đây bây giờ tiên đi xuống thì uh, đây là lầu 3 hiện tại tụi mình đang set up tại vì uh, trong tuần này sẽ có rất là nhiều các brand pop up uh, uh, bán đồ ở đây ví dụ như là đây là một cái brand cũng khá là dễ thương hồi nãy tiên cũng có thấy đồ nè mọi người Sally Ba Hà đó nhiều đầm xinh lắm rất nhiều đầm xinh luôn mọi người à, thì cái này là lầu 2 ở à, lộn lầu 3 chứ bây giờ tiên xuống lầu 2 cho mọi người xem tiếp đây là lầu 2 nha mọi người thì lầu 2 là ho Hơ thì à, sắp có bộ sưu tập mới Rồi ngày mai Tiên sẽ đi chụp Trời ơi vui quá vui quá mọi người ơi Có bộ sưu tập mới uh, cho mọi người xem Cho nên là ngày mai Tiên sẽ dress up thử cho mọi người Hôm nay outfit của Tiên là Cái quần uh, beige Chết rồi đôi gì đôi gió đôi giày đừng quan tâm vậy Đem mang trong phòng văn phòng của Tiên Và cái áo len này ta -da. Thì đây là lầu một nha mọi người Lầu một sẽ có những cái brand nữ Đó, và nữ rất là đẹp Ta-da. Rồi bên này sẽ có uh, một cái brand cũng khá là bánh bèo Đi Và đây Đó Cho nên là lần này sẽ có rất là nhiều những cái brand pop-up uh, ờ, rất là thú vị Cho nên là mọi người đến The Space và mua sắm nha Thank <laughs> you.